Hello cả nhà, à, cả nhà biết đây là đâu không ạ? Thì à, đây là một nơi mà toàn Thịnh Phát được cho là rất là đẹp, rất tuyệt vời. À, nơi mà chúng ta có thể làm một khu nghỉ dưỡng cũng như là xây dựng nhà để mà nghỉ dưỡng vừa già à, hoặc là chúng ta uh, view view view ra là cực kỳ đẹp nha cả nhà và con đường mà phía trước của chúng ta đang thấy đây là con đường quy hoạch 28m chọc theo ờ, hồ sứ gia nha cả nhà. Và đường này cũng đang được làm rồi, để cả nhà thấy này. Nhà này đang được làm rồi nha cả nhà. À, thì ờ, phía ờ, xa xa kia thì à, phương nam với phương gái cũng đang quay tự sướng quay video à, nguồn này thì à, mình à, mới được à, một bạn bắt lại và mình đi tìm hiểu xem như thế nào thì à, cái cái lô đất của mình mà muốn muốn muốn review ngày hôm nay là chính là cái lô này à, cái lô điều này nha cả nhà à, lô điều này nè cả nhà thấy không ạ lô điều này thì mạch tiền của ờ, cái tiếng đường vành đai 28m là 80m nha và sâu vào múc sâu vào ờ, xa xa xa xa ở bên trong kia là cao su điều này vào bên trong kia nữa là là, cao su trong kia đó, vào đồ, trong đó chắc tầm khoảng 100 mét nữa tầm đó nha cả nhà tầm khoảng 100 mét à, và cái à, lô này được cho là một trong những cái vị trí mà cực kỳ đẹp luôn à, chị chị chị Xuân ơi cái chiều sâu mà tính từ cái mép đường này vào bên trong kia là bao bao lâu sao mức nó là bao bao bao nhiêu ta thì coi số thử coi số nữa là biết à ở mình xem chính xác luôn nha cả nhà Michael là có số lúc nãy á ở đây thì à, đường 28m à, quy hoạch đã, đã được làm những cái nhà khá là đẹp và nếu mà chúng ta mua ở đây thì à, thứ nhất là đất của chúng ta cũng đang là cao thì sau này chắc chắn mà quy hoạch thì cũng được sang bằng xuống bằng dưới mặt đường nhưng mà ai mà có có đủ điều kiện á, ai mà muốn ôm lô này á thì là một trong những gọi là tuyệt phẩm tuyệt phẩm nha cả nhà rất là đẹp phía bên kia là hồ sữa dài ở đây là hồ sữa dài đúng không ở chị bên này gọi là bờ đông hay là bờ tây bờ đông nữa, bờ tây bên kia à, bờ tây bên kia hả bên kia là bờ tây ở một bên à, mặt bên này là 78 m và bên kia như vậy thì tính từ à, mép đường đi vào bên kia bên trong là tầm khoảng 80 m nha cả nhà tức là tính từ mép mép đường 28 à, m này 28 m này à, chạy dọc à, chạy dọc vào sau bên trong kia là tầm khoảng 80 m à, 80 m nha cứ vào trong đó tại mình thấy nó sâu lắm mình vào trong đó tầm khoảng 80 m là chính xác nha à, thì có số hết rồi khuôn viên của đất của mình là bên kia kìa đó chạy thẳng vào và ở đây thì hiện tại thì ở đây là chưa có nhà đầu tư nào nhé lô đất này chưa có nhà đầu tư nào thì bây giờ chúng ta đi à, dọc theo cái à, này tính từ cái cái cái mép của lô đất của mình từ bên kia từ từ cái con con mương đó đúng không dạ, dạ. thì thấy là là 80 mét 80 mét mạch tiền đường uh, à, 28 mét quy hoạch nha à, hôm nay mình lên mình review cụ thể luôn để cho cả nhà nắm được cái thông tin cũng như là hình ảnh uh, chân thật nhất của cái lô đất và cả nhà có thể là à, xem kênh à, tiktok của mình hoặc à, youtube của à, toàn để mà theo dõi những cái à, lô đất cũng như những vị trí mà toàn đang à, nắm giữ tại đây ở à đây đài 8m là 80m này cả nhà xong rồi tính từ cái này đi vào bên trong kia sâu 80m có một chiều à, có một chiều dài hơn có một chiều dài hơn 80m tầm khoảng 90m đó cứ đi thẳng vào bên trong kia đó, mình có thể mình thử hình dung được cái vị trí đất này rồi đó cả nhà chị chị, chị xưng là người uh, dắt tru á dẫn mình đi rồi bây giờ mình uh, đi xuống uh, mình dạo xung quanh cái hồ suối dai thôi Đây. cái cái uh, chị Sơn ơi cái uh, mép của mình là tới đây đúng không chị Sơn để mình hỏi lại chị Sơn uh, mình hỏi lại chị Sương thử cái lô cái mép này, này đúng không? Tính từ bên kia tính là 80 m là chiếc chỗ này á. Chị Sương gọi mà chị Sương không nghe rồi. Đây, còn nếu mình đứng đứng theo hướng này cả nhà. Mình đứng đây đó mình vay được cả nhà nhìn nha. À, nếu mà đứng theo hướng này này thì mình nhìn, sẽ nhìn thấy rõ cái uh, lô đất của mình. Đó, thì đây. Đây này, đây là lô đất của mình đúng không? Tính từ tính từ cái mép này. Đó, chạy thẳng ra kia. Đó, chạy dọc theo cái con đường này này dọc theo con đường này ra kia ra tới chỗ mép mương lúc này á thì hãy, trở trở về phía trở về phía này à, trở về phía sau này thì đó là lô đất của mình à, và con đường này đường quy hoạch 28 m và nếu mà chúng ta đứng như thế này thì đây đây đây là đây là đất đúng không chúng ta nhìn view ra view ra thì view hồ đây là hồ số dai hồ số dai cực kỳ rộng nha cả nhà hồ số dai cực kỳ rộng luôn ở đây cả nhà thấy này hiện tại thì có rất nhiều nhà đầu tư đã đang và săn đón à, những lô đất ở đây săn đón những lô đất ở đây và các bản thân mình cũng vậy mình cũng săn đón những vị trí đất à, đẹp như thế này nhưng mà tùy theo vấn đề tài chính thôi tài chính à, lớn thì ôm những lô lớn còn những tài chính nhỏ thì ôm những lô nhỏ cho nên nó là cả nhà có thể xem lô đất này của chúng lô đất này của chúng ta còn mấy bên kia bên kia cũng là đất của mình đó cả nhà đó, bây giờ mình xuống mình xuống bên kia cũng là lô đất của mình đấy để mình xuống lại thử nha đây à, cái à, theo trên số á theo trên số thì à, cái này này đất đất này của mình này, để kéo thêm ra đây là chỉ một bên thôi à, còn một bên nữa đây bên này cũng là của mình bên này là cũng là của mình nha cả nhà đó. rất đẹp này Đó. đây này đây là hồ ở bên ờ, bên bên bên này cũng là đất của mình nhưng mà thực ra mình nhìn á nếu như mà tính nhìn trên xấu á thì tính từ mép đường ra ngoài này khoảng là 70 mét nữa thì nó ra khoảng một phần ba hồ này nữa tức là ra tới cái đoạn mà cái phao á ra tới đoạn phao á cho nên rất là xa nhưng mà không biết là cái không biết là cái số đấy nó như thế nào đúng số chưa để mình kiểm tra lại còn nếu như mà đúng số á nếu đúng số thì à, đất của mình ở bên này đất của mình ở bên này đúng không đó xong rồi bên này cũng là đất của mình đất của mình và tính từ cái mép đường đi ra tính từ mép đường này đi ra ngoài kia 70 mét nữa đây đây là những à, cứ chiều ra đây mình câu cá này có à, mấy anh trai đứng đây câu cá này câu cá anh đang quay video anh hả đây lô này à, một à, chị vì chị quăng ở đây bao nhiêu xào à, chị khoảng một mẫu mốt anh 17 tỷ không này bán mẫu à này bán mẫu không không không bán bán lẻ à, thì à, đây là hồ này anh à, thì tính từ cái mép này tính từ mép này chúng ta đi, đi hất ra ngoài đó là 70 mét nha nếu mà đúng số nha thì tính từ mép này đi, đi hắt ra đấy 70 mét nữa đó, là hai bên thì uh, chúng ta sẽ có một mặt là bên này một mặt bên này là giáp với hồ đó. và mặt trước của chúng ta là đường này còn nếu như mà bên này đó, nếu mà bên này thì cái mạch bên này sẽ nhìn ra đường này và nhìn ra hồ thì nếu như mà chúng ta mua chúng ta thích á, nếu như mà thích á, thì đương nhiên mình thấy thích ở bên này nhiều hơn nhưng mà đất của mình nó như thế này địa hình đất của mình như thế này đó. và ở đây là chú là chú ờ, bán nguyên một lô bự như vậy luôn là chú bán một lô như bự như vậy. nếu như mà nhưng mà nãy cho mình mình nói á, thì mé bên này này mé bên này này nếu mà đúng số á, thì mé bên này à, nhìn ra đường này thì ở phía sau mình làm cái sân ờ, sau á nếu mà sau này mình xây nhà này kia mình làm sân sau á thì view hồ nó cũng khá là đẹp vậy còn đây mình sẽ đứng ờ, mình sẽ đứng chỗ đây để cho cả nhà nhìn thấy đường 28m đường vành đai nha đường này gọi là đường vành đai 28m của hồ Suối Giai à, rất là đẹp à, đã được thi công từ khoảng tháng tháng 4 à, bắt đầu thi công tháng 4 rồi sau này dịch này kia cho nên nó là cái cái, cái tiến độ cũng như là cái nó nó không ấy nữa tức là dịch cho nên người ta nghĩ và cái hồ suối gia này nó sẽ chạy cái đường này nó sẽ chạy thẳng xuống cái hết cái hồ suối gia mà xuống cái chỗ mà mình ở luôn á tân phú luôn á đi và sau này tiềm năng con đường này khá là lớn ngày xưa dân ở đây đâu có đâu có biết con đường này đâu và chú bán ở đây hiện tại thì chú biết nhưng mà chú chú chắc là cần tiền hay sao bán chứ còn nếu như mình á mình sẽ mình giữ lại mình không bán cái lô đất đẹp như vậy đâu ở đây à, nhà đầu tư nào mà có tiền thì cứ ôm nhà tư nào có tiền thì ôm những lô ở đây à, thì lô đây là à, cái cái lô đất của mình á thì cái những con đường nó đi ở giữa thì chia ra chia ra thành hai lô đó, chia ra thành hai lô một lô là bên tay trái và một lô là bên tay phải rất đẹp đây đó là lô nằm sát bên hồ đó, chia làm hai lô nha cả nhà um, ngày hôm nay á thì ờ, hết dịch rồi không phải là hết dịch mà hết giãn cách uh, được đi lại cho nên toàn thịnh phát làm rất là nhiều video về những cái lô đất và toàn thành phát sẽ à, up lên trên kênh à, tiktok và uh, youtube để cả nhà có thể theo dõi và toàn thịnh phát quay sau thì toàn thịnh phát sẽ up như vậy um, để cho thứ nhất là tiết kiệm thời gian cái hai là nó sẽ nhanh đó, sẽ nhanh nó cập nhật nhiều vị trí cho cả nhà à, chứ còn mà chân sứa thì nó nó hơi lâu ở à, cái hướng này cái cái đường 28m này này cả nhà đi thẳng lên kia là hướng vào Bình Dương nha à, thì à, sau này thì có thể là hướng vào Bình Dương nhưng mà đi hướng nào hướng nào á thì sau này mình sẽ cập nhật sau hiện tại thì mình chưa có nắm được cái thông tin là à, nó nó sẽ đi tới đoạn nào của uh, huyện Đồng Phú này à, chắc chắn là lên trên đó là à, Tân Tiến ở Tân Lập rồi à, nhưng mà mình chỉ biết là nó sẽ bám theo cái à, cái hồ sữa da như thế này và dự kiến thì con đường này trong bao lâu xong thì chắc tầm khoảng à, tháng tháng tháng tư hay là tháng 5 của năm 2022 là hoàn thành sẽ được um, gọi là thông tuyến mình đón trong cái đoạn đó tại vì tuyến số 4 còn vậy à, ai có tiền thì cứ ờ, ôm lô này đi ờ, cái nhà đầu tư nào mà có khả năng ôm thì cứ ôm hiện tại thì ở đây có khá là nhiều à, uh, anh chị em mà có ờ, đủ điều kiện á thì anh chị em đã vào đây xem rồi còn đây là Phương Phương cũng đi vay video rồi thì à, bây giờ mình à, trước khi kết thúc video thì mình sẽ tổng hợp lại nha thứ nhất là lô đất của mình nó đứng từ cái đoạn à, lô đất của mình á, nó tính từ cái đoạn mà Phương à, Phương gái đang đứng á, à, thì nó sẽ có hai mạch một mạch bên tay phải này đó, lật này bên tay phải này của mình và tính từ cái mép mà uh, con con con con suối á, tính từ cái mép mà uh, cao á đối với kia là 80 mét tới chỗ cái con mương và mặt bên này cũng vậy bên này là mặt bên tay trái thì, thì mặt bên tay trái này nằm giáp hồ và tính từ mép đường này thì thành ra là 70 mét 70 mét nha cả nhà bên à, tay phải còn vậy bên tay phải thì tính từ cái mép hồ đi thẳng vào trong kia là tầm 80 mét hơn 80 mét nha là tại vì có một cành là gần 100 mét đó, và nằm giữa con đường 28 mét này à, cả nhà có nhu cầu mua thì hay là cả nhà có nhu cầu ôm á, thì cứ liên hệ toàn qua tiktok với youtube nha cứ liên hệ cho toàn hiện tại thì đường này đã làm thì không có lý gì mà không đẹp đã làm như thế này rồi thì mình nhìn là thích à, nếu như mình có tiền là mình còn ôm thôi cả nhà xe thấy hay thì hãy nhớ follow đăng ký kênh chia sẻ và nhớ là cho mình một tim nha cả nhà rồi xin chào và hẹn gặp cả nhà vào những cái video sau toàn tình phát sẽ review nhiều cái vị trí đẹp hơn và cả nhà nhớ follow đó mà đón xem những cái video tiếp theo của toàn nha xin chào và hẹn gặp lại